này cũng được một cái này được à nhìn này này cho mặt ngoài này thì ừ. nhìn này có kẹp nào bắt nào là cái này nè chơi của em đây đu đu trò chơi nè đây là này được không qua cái này được không muốn cấp thì làm như vậy nha đây đây đây đây quá nhiều này như này Nhanh nhanh lấy. Đang một cái mua ra rồi. Anh ơi. Alo. alo được rồi được rồi okay. linh ơi alo linh ơi nghe đây anh không có em tắt mic cho tắt cam của mấy khách hàng đi kìa rồi đấy Vâng ạ, ờ, xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình ờ, nhịp đập thị trường. Ờ, chương trình được tổ chức thường kỳ vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 14 từ 16 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Thì tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay tôi xin phép được uh, tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Văn Linh, hiện tôi là chuyên viên uh, của trung tâm tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán Verex. Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay eh, có có anh Nguyễn Trung Du, hiện anh là chuyên gia chiến lược giao dịch. Và anh Du đã có 14 năm kinh nghiệm trên thị trường. Thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh uh, trong buổi ngày hôm nay sẽ hữu ích cho anh chị trong quá trình giao dịch trên thị trường. À, và để bắt đầu chương trình thì chị Linh xin uh, phép là những anh chị nào mà mà mới vào thì anh chị vui lòng tắt mic để không ảnh hưởng đến các anh chị khác ờ, khi tham gia chương trình ạ. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có ba nội dung chính. Thứ nhất thì Linh sẽ điểm qua về cái diễn biến ờ, thị trường sau phiên dịch ngày hôm nay. À, tiếp theo thì anh Du sẽ chia sẻ cái quan điểm của anh Du về thị trường à, hay là những cái nhóm ngành cổ phiếu nó tích cực trong phiên dịch ngày hôm nay và cuối cùng là phần Q&A. À, à, Ờ, các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị về cổ phiếu hay thị trường và ngay từ bây giờ anh chị có thể, thể để lại câu hỏi ở phần chat thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ và linh xin phép được uh, bắt đầu chương trình và để điểm qua về cái diễn biến giao dịch của thị trường ngày hôm nay thì phiên giao dịch ngày hôm nay uh, thị trường mở cửa rất là tích cực và là duy trì được cái đà tăng giá uh, trong suốt cái phiên giao dịch buổi sáng và kéo dài sang một phần trong phiên giao dịch buổi chiều À, tuy nhiên thì cái cũng giống như các phiên giao dịch ờ, trước đó thì ờ, áp lực bán xuất hiện sau khoảng 14 giờ chiều khiến cho chỉ số giảm khá mạnh. Hôm nay cụ thể là chỉ số VN Index có thời điểm giảm mà đỏ sau khi sau một cái thời gian mà tăng rất mạnh à, à, chạm cái vùng 1.400 điểm và đến thời điểm hiện tại thì cái vùng 1.400 điểm vẫn là một vùng ngưỡng tâm lý mà à, khá lớn của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại về diễn biến của thị trường trong phiên dịch hôm nay à, thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu gas tiếp tục là cổ phiếu mà góp vào cái đà tăng mạnh nhất của chỉ số và bên cạnh đó thì có các cổ ờ, cổ phiếu khác ví dụ như là VPBank, Hòa Phát hay là Masan, Phát Đạt là những cổ phiếu mà cũng góp vào cái đà tăng giá của ờ, chỉ số trong phiên ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì các cổ phiếu nhóm ngân hàng ở đây có ờ, Công Thương, Vietcombank hay là SAP hay GVD thì là những cổ phiếu mà khiến cho chỉ số ờ, giảm điểm trong ờ, phiên giao dịch hôm nay. Thì nước ngoài ờ, phiên giao dịch hôm nay thì tiếp tục bán dòng khoảng tầm 6 trăm tỷ, trong đó thì Hòa Phát vẫn tiếp tục là cái mã mà bị nước ngoài bán dòng nhiều nhất, sau đó là đến SSI, rồi một vài cổ phiếu khác như Zimdep hay là kinh bắc. Về các nhóm cổ phiếu tiêu biểu trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta có thể kể đến nhóm cổ phiếu dầu khí là một cái nhóm mà hôm nay cũng tăng tăng giá khá là tốt trong phiên ngày hôm nay. À, bên cạnh đó thì các cổ phiếu um, về nhóm ờ, vật liệu xây dựng vật liệu cơ bản ví dụ như hay là công nghiệp như là nhóm ngành thép chẳng hạn à, thì cũng tăng khá là tốt về nhóm ngành tài chính thì ờ, nhóm các cổ phiếu của công ty ờ, nhóm ngành công ty chứng khoán phiên giao dịch hôm nay cũng tăng giá khá là tốt à, còn nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng thì hôm nay à, điều chỉnh giảm nhẹ một chút quan sát kỹ hơn về cái diễn biến trong ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng là à, về mức độ rộng thị trường thì chúng ta thấy rằng cái à, Ờ, trên ờ, các, cổ phiếu vốn hóa lớn thì hôm nay tiếp tục có sự phân hóa khá là rõ ở phiên dịch ngày hôm nay à, và điều này cũng khiến cho chỉ số cũng giằng co trong phiên dịch ngày hôm nay ở chiều ờ, các cổ phiếu nhóm ngân hàng thì trong phiên ngày hôm nay thì các cổ phiếu này cũng khá là phân hóa cụ thể là có những cổ phiếu ví dụ như ACB này BIS hay công thương là những cổ phiếu này giảm điểm trong phiên ngày hôm nay còn ở chiều ngược lại thì các cổ phiếu khác ví dụ như là STB Techcombank Tiên Phong Bank hay là VP thì cũng thì giữ được cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay cổ phiếu dầu khí là gas là một trong những cổ nhóm ờ, cổ phiếu nhóm dầu khí rất là tích cực trong phiên hôm nay có thời điểm gas đã lên đến mức giá 119 và cái uh, sát cái mức giá trần trong phiên ngày hôm nay bên cạnh đó các cổ phiếu khác ví dụ như PVS, PVD cũng khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay nhóm cổ phiếu ngành thép thì cũng uh, duy trì được cái đà tích cực uh, trong phiên ngày hôm nay Masan thì hôm nay cũng tăng nhẹ một chút uh, so với Việt hôm dịch ngày hôm qua nhìn chung thì phiên giao dịch trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị sẽ thấy rằng là thị trường của chúng ta cũng không có nhiều thay đổi quá nhiều thay đổi so với phiên giao dịch trước đó là một cây nến mà tiếp tục ờ, cho thấy cái sự ờ, gọi là chối bỏ ở cái vùng 1.400 ờ, điểm bằng một cây nến mà tiếp tục có cái tóc trên và đây là cây đây là cái phiên gần như đi ngang thứ năm liên tiếp khi sau một cái phiên tăng mạnh của của chỉ số khối lượng giao dịch ở ba phiên dịch gần đây có dấu hiệu tăng tăng trở lại thì đây cũng là một tín hiệu nó khá tích cực cho thị trường ở thời điểm này chỉ số VN30 thì ờ, phiên ngày hôm nay có cái tín hiệu nó duy trì được cái tín hiệu tích cực hơn thứ nhất là về mức độ tăng giá và thứ hai là mức độ phân hóa các cổ phiếu khi mà cái số lượng cổ phiếu tăng trong VN30 nó đang ờ, chiếm ờ, nhiều hơn so với số số lượng cổ phiếu giảm giá và ở đây khối lượng của VN30 cũng phiên hôm nay cũng có cái sự gia tăng trở lại trong phiên ngày hôm nay và cũng giống như index thì đây cũng là một đây là, phiên thứ năm liên tiếp mà chỉ số chúng ta tiếp tục giằng co trong một cái vùng vùng vùng à, đỉnh ngắn hạn trước đó của chỉ số VN30. À, và trong tuần này thì à, chúng ta sẽ có hai cái sự kiện chính. Thứ nhất là các doanh nghiệp sẽ công bố dần sẽ hé lộ cái kết quả kinh doanh quý 3. À, bên cạnh đó thì thứ năm tuần này cũng là cái ngày đáo hạn của thì hợp đồng phái sinh. Sau đó thì thị trường nhiều khả năng cũng sẽ sẽ gọi là khá là giằng co trong tuần này và câu chuyện uh, của cổ phiếu nó sẽ vẫn vẫn được nhắc đến nhiều hơn là cái thị trường tình trạng thị trường của thì hiện tại. À, khi mà à, bản thân các cổ phiếu cho các nhóm ngành cũng có cái sự phân hóa khá là rõ ví dụ như hôm nay chúng ta thấy nhóm ngân hàng bản thân ngân hàng thì cũng có các cổ phiếu rất là tích cực trong khi đó thì các cổ phiếu khác lại giảm điểm à, và với kết quả kinh doanh quý ba ừ, ra thì à, nhiều khả năng thì cái cái cái cái, cái sự phân hóa giữa các nhóm ngành này hay là trong bản thân các nhóm ngành với nhau thì nó sẽ diễn ra khá mạnh trong thời gian tới và cái việc chúng ta lựa chọn cổ phiếu sẽ quan trọng hơn cái việc à, chúng ta dự đoán thị trường ở thời điểm hiện tại à, Linh vừa điểm qua về cái diễn biến thị trường trong cái việc ngày hôm nay thì à, anh Du ạ, anh có thể chia sẻ một chút với à, anh chị nhà đầu tư về cái quan điểm của anh về thị trường và thời điểm hiện tại không ạ? Alo, Linh nghe được không? Dạ, em nghe do nhỉ. Anh chưa xem màn hình ấy, vì chưa được gắn gắn quyền có thì uh, chờ phòng cho bạn share cái màn hình Bảo Dũng ờ, gắn quyền ờ, xem hình cho anh đấy. Anh anh thử xe lại xem ạ. Em vừa tắt màn xe rồi đấy. Không được em ơi. Các anh chị có câu hỏi thì ờ, các anh chị cứ vui lòng đặt trong phần chat nha. Lát Du sẽ cố gắng trả lời hết cho các anh chị. Thì về quan điểm của thị trường thì thì chung nó cũng không có gì mới cả tại vì xu hướng thì nó phải là một cái chuỗi các phiên phải là một phiên ra là những cái diễn biến các phiên gần đây thì nó cũng giống giống nhau đấy đúng không ạ biến thì đa số là tăng ở phiên sáng hào hứng và phiên chiều thì nó hơi trùng xuống tâm lý của con thì hơi ờ, giật mình một chút nhưng mà cuối phiên nó vẫn cân bằng và nó vẫn phân hóa tức là vẫn ờ, một nửa tăng một nửa giảm thì không có gì nó quá tiêu cực cả nên nhìn chung thì ờ, quan điểm của du thì vẫn không thay đổi nhiều so với cách đây vài tuần là mình vẫn có cái nhìn rất là tích cực về thị trường về một cái kỳ vọng mà và lý thuyết lên 1525 ờ, 1530 của vn index còn khi nó tiếp cận đỉnh cũ ở vùng 1420 1425 của mình tháng 6 thì nó sẽ có những cái phiên hoặc là những cái tuần mà nó rung lắc là chuyện bình thường quan trọng là chọn một thứ gì để cầm thôi còn uh, chỉ số thì uh, nó vẫn đi lên đều đều đó sẽ chậm rãi đi lên thôi ngay cả cái giai đoạn thị trường đi xuống thì sẽ có những cổ phiếu mà nó không đi xuống cùng thị trường nó đi ngược dòng thì cái phiên mấy phiên gần đây chúng ta cũng thấy là có những cổ phiếu thì vẫn đi lên nhưng đã có nhiều cổ phiếu bắt đầu nó trứng lại hôm nay có một số nhóm cổ phiếu cá nhân thế nó bị trứng lại nó không không duy trì đà tăng nữa thì cái đấy là cái chúng ta cần quan tâm linh ơi dạ anh, anh có chia à, sẻ màn hình Vâng, em à, vừa bảo Dũng rồi, anh chờ chút ạ. Anh cứ, cứ tiếp tục anh trao đổi ạ. Thì diễn biến thị trường chung thì cái Dũng thấy nó cũng à, chưa có gì mới. Trạng thái của tuần này nó vẫn thế. là trạng thái à, xanh phiên sáng, chiều thì đỏ nhưng mà cuối phiên đóng cửa thì nó cũng không thay đổi nhiều. Nhưng nếu chúng ta nhìn những nội tại thị trường theo từng nhóm ngành, từng cổ phiếu thì có sự thay đổi rất là lớn. Đúng Rất nhiều cổ phiếu nó vẫn đi lên rất là đều và nhiều cổ phiếu thì vẫn đang ờ, chứng lại sideways hoặc là bắt bắt đầu đi xuống ví dụ như phiên nay là có một số cổ phiếu bắt đầu tách ra đi xuống đi ngược với lại cái diễn biến chung thị trường anh du anh xem lại màn hình đấy ạ nhìn được chưa không linh nhìn được chưa dạ được rồi anh ơi du xin phép mà ờ, bắt đầu lại cái phần chia sẻ về ờ, thị trường thì quan điểm thì không có gì thay đổi cả vì về mặt lý thuyết thì đã trao đổi với anh chị trong vài tuần gần đây rồi là cái con điểm rất là tích cực và cái mẫu hình của nó sẽ hướng đến 1525 1530 Từ khi thị trường nó có những cái biến cố đến nó quá bất thường nữa ta không phán đoán được thôi còn cái cách của thị trường nó sẽ thay nhau nó dẫn dắt dòng tiền nó sẽ luân chuyển và điểm số nó sẽ tiến dần dần lên và để vượt kháng cự thôi giống như cái giai đoạn tháng 2 tháng 3 thôi hôm nay thì à, các cái diễn biến à, của một số của cổ phiếu nhóm ngành thì nó cũng có sự đặc biệt vì nó có sự à, phân hóa rất là mạnh nay nhóm ngành ngân hàng thì cũng không không quá tích cực trong phiên sáng thì có những đợt tăng rất là tốt và đồng thuận ấy. nhưng mà quan sát thì thấy có nhiều phiếu ngành ngân hàng tăng trong phiên sáng rất là tốt nhưng mà đến phiên chiều thì ờ, nhiều phiếu ngành ngân hàng có vẻ bắt đầu hơi đuối nó chỉ còn lại mấy trường hợp tăng ví dụ Techcombank hoặc VPBank Bank là trường hợp tăng mạnh nhất và hiện VPBank là trường hợp mà tiến cũng khá sát đỉnh vào tháng 6 tháng 7 nó cũng bắt đầu mở ra cái cơ hội có xác suất vượt đỉnh <clears throat> nhưng mà hiện tại khối lượng nó chưa lớn ấy. ra là chúng ta sẽ phải quan sát thêm ở những phiên tới đâu sẽ có cái kháng cự ở quanh vùng 40 ấy. và nếu vượt được thì nó sẽ mở ra cái triển vọng mới nó sáng sủa hơn thay vì hồi phục thì nó có thể uh, nó sẽ xác nhận là cái triển vọng tăng trưởng của, của giá sẽ tiếp diễn thì phải quan sát thôi hiện tại là khá xác định đâm ra là việc mua mới thì cá dung nghĩ là cũng nên còn uh, trường hợp của Techcombank thì nó vẫn đi chậm nhưng mà nó chắc thôi nó vẫn sẽ dích rác đi lên thôi nó cũng chưa có gì có tích cực cả trường hợp ờ, xuất sắc như tiên phong banh thì nó vẫn đang là đẹp nhất của phiếu ngành ngân hàng rồi nó vẫn ờ, đi lên hôm nay có sự đặc biệt là cổ phiếu ngành chứng khoán có lẽ là cái sự ờ, khác biệt so với tuần trước hôm nay một số cổ phiếu ngành chứng khoán thì nó diễn biến tích cực và chủ động tiền vào cũng khá tốt ví dụ như VND hay là VCI các du thấy là nó cũng chưa thay đổi về cái mẫu hình đâu hiện tại nếu mà mình nhìn rộng ra thì nó vẫn là sideways trong cả tháng qua thôi nó cũng chưa vượt được cái vùng đỉnh mà nó rất gần nếu vượt qua được thì nó sẽ mở cái cơ hội tăng mới hôm nay thì nhìn chung thanh khoản thì nó cũng chưa tăng quá nhiều so với lại cái vùng ờ, đỉnh của tháng 6 8 vì ông ngành chứng khoán thì nó cũng chưa thực sự xuất hiện cái xác suất vượt đỉnh đâu cái rất là tích cực VD VCI là tích cực và có bắt đầu có cái xác suất có thể ờ, có thể thử thách lại vùng đỉnh của phiên ờ, một hai phiên tới thôi chúng ta phải quan sát thôi nếu cổ phiếu nó vượt đỉnh và nó confirm vượt đỉnh thành công thì những cái phiên điều chỉnh sau đấy thì sẽ là cái cơ hội đối với cổ phiếu ngành chứng khoán nó sẽ quay trở lại còn hiện tại thì nó cũng chưa thực sự dứt khoát lắm như VCI này thanh khoản rất là tốt thì xác suất vượt đỉnh nó bắt đầu nó tăng lên tương đối cao rồi còn lại những trạng thái nhé SI HCM thì nó không được dứt khoát lắm và người thấy là nó rất là yếu SI hôm nay có lúc tăng rất là tốt trong phiên lên đến 446 một phiên tụt về sát tham chiếu có những lúc mà các anh du thấy là nó còn về đỏ cuối phiên nó hồi lại sẽ nhẹ một chút <clears throat> thì nó cho thấy là cái xung lực và cái ờ, cái quyết tâm vượt đỉnh nó chưa thực sự ờ, mạnh mẽ lắm và nó vẫn cách đỉnh tương đối cách đỉnh đâu đó khoảng hơn 10 phần trăm chưa chưa thực sự là yên tâm lắm về cái xác suất vượt đỉnh và những cổ phiếu như này HCM cũng giống cái đài tương đối đuối hay những trạng thái nhỏ hơn trong ngành như SS thì MBS nó đỡ hơn thôi nhưng mà nó vẫn chưa thể hiện cái cái sự quyết tâm của cái cái xác suất vượt đỉnh lắm nay thì có trường hợp của Dùng Việt thì uh, ờ, vượt đỉnh khá là đẹp VDS với ba phi tăng liên tiếp các du thấy ở đây là trạng thái rất là tích cực quán nhỏ tích cực thì uh, trạng thái này nó sẽ phù hợp với những ai mà trading số lượng nhỏ và những cái trạng thái vượt đỉnh thì bao giờ nó cũng là những trạng thái hay hơn là những cái trạng thái chưa vượt đỉnh nếu chúng ta xét như ngành ngân hàng chẳng hạn đúng không ạ khi tiên phong banh vượt đỉnh thì nó khác hẳn khi cổ phiếu nó chưa vượt đỉnh thì uh, chúng ta cứ đi theo cái uh, cách chúng ta lựa chọn là những cái cổ phiếu mạnh trong ngành mặc dù cổ phiếu này thì không tham gia tỷ lớn không tham gia tỷ trọng lớn thì phải đợi những trường hợp như là VND, SSI hoặc là VCI SS, vượt đỉnh thì chúng ta tham gia những trọng lớn hơn còn như dòng Việt thì cũng tham gia được nhưng với một tỷ trọng nó nhỏ thôi thì vì dù sao đấy là một phiếu mà đang đang cho thấy cái sự ờ, khác biệt trong ngành chứng khoán nó đang khỏe hơn nhóm ngành anh như BSI nó đã đã vượt đỉnh từ tuần trước nó đang tiếp diễn thì nó không có điểm mua mới đâu nhưng mà rõ ràng những cổ phiếu nó đã vượt đỉnh thì nó sẽ có cơ hội hơn hẳn hôm nay nhóm ờ, cảng biển thì cũng tăng khá tốt đúng không ạ đã thấy là những trường hợp như HAH hay ZMF hay VSC cũng tăng khá tốt hôm nay là một phiên mà mà cổ phiếu nó đã nỗ lực nó vượt đỉnh trong phiên ấy, nhưng mà cuối phiên thì nó không, không giữ được cái đà vượt đỉnh thì có lẽ phải đợi thêm phiên ngày mai nữa hôm nay cũng chưa chưa gọi là vượt đỉnh mặc dù là cái mức tăng trong phiên có lúc rất là tốt lên đến 75.5 rồi mà đến ờ, cuối phiên thì bị ờ, bán rồi rất là rất là mạnh còn tăng có 0,7 phần trăm thôi quan sát thêm nó vẫn là cổ phiếu mà khỏe nhất trong nhóm ngành ờ, vận tải biển cái cảng biển còn những trường hợp như của Zemadep thì nó chưa chưa thực sự khỏe lắm hôm nay thì, ừ, thanh khoản tăng khá tốt nhưng mà nó vẫn chưa tiến sát được vùng đỉnh cũ ấy. chưa thấy xuất hiện cái xác suất vượt đỉnh nếu mà nhìn thấy thanh khoản thì nó có bắt đầu có xác suất đấy nhưng mà để vượt đỉnh thì chắc là phải đợi thêm tương đối nhiều phiên nữa không dễ vượt vì cái trường hợp mà khỏe hơn và dễ vượt hơn như hải an thì nó chưa vượt được nhìn chung là tích cực tại vì uh, nhìn theo nhóm ngành là tích cực uh, những cổ phiếu ngành uh, bất động sản này vẫn tích cực tức là TG này đã vượt đỉnh và nó tiếp tục đi lên ra nó chỉ ờ, chớm đi test lại phiên ngày hôm qua một chút thôi hôm nay lại tăng tiếp rất là khỏe anh Nam Long cũng đang đi lên rất là mạnh sau cái phiên vượt đỉnh cái đi hai phiên có lẽ các cổ phiếu ngành bất động sản tầm trung đang được định giá lại cái quỹ đất của họ và đang được thị trường định giá lại nên ra là cái cái việc tăng giá đợt này là rất là tích cực so với những cổ phiếu bất động sản lớn khác càng nhìn hao vẫn tích cực này hôm nay ở chiều tiêu cực thì các anh du thấy là chỉ có những cổ phiếu ngành phân đạm thôi bắt đầu bị chốt lời mạnh thôi đấy là điều nó cũng dễ hiểu thôi các phiếu này đã tăng quá nóng so mặt bằng chung thị trường ấy. và như hôm trước trao đổi các chị thì dung nghĩ là cái ờ, đoạn tăng cuối này sẽ là cái đoạn canh để chốt lời thôi nhất là đợi thông tin quý ba nó ra thì hôm nay thì nhĩ đạm cà mau bị chốt rất là rõ rệt khối lượng lớn mà cái mức giảm tương đối lớn thì nó chưa phải là cái dấu hiệu con phơm đỉnh đó thường thì, thì muốn biết đỉnh hay không phải đợi cái t 3 khối lượng lớn này về nếu mà nó tiếp tục uh, đi xuống thì nó sẽ sẽ là cái dấu hiệu rõ nhất của đỉnh nhưng mà nếu chưa đinh ngắn theo theo ờ, các cụm nến thì ờ, rõ ràng những cái nến ngày hôm nay là những cái nến mà đáng đáng quan ngại và đáng cân nhắc để canh các nhịp ờ, hồi phục trong phiên ngày mai để chốt lời cho nó đảm bảo có cái lợi nhuận tốt vì thực ra đến thời điểm này các cổ phiếu thì mọi người đều có mức lãi rất là tốt cả thì có thể cân nhắc chốt một nửa hoặc là chốt hết nhưng quan điểm của du thì nếu mà có lãi nhiều thì nên chốt một nửa thôi và nên ở một nửa tiếp để mình quan sát thêm vì nó cũng chưa chưa có dấu hiệu thực sự là đỉnh đạm cà mau nó cũng tương tự thôi nhưng mà nó không bị bán nhiều như đạm và ờ, đạm phú mỹ tương tự đạm cà mau nhưng không bị bán nhiều như đạm cà mau để vì ra cái mức tăng của đạm cà mau trong vài tuần qua nó mạnh hơn nó đã vượt xa một đoạn phú mỹ nó tích lũy cho nó chạy sau thì hôm nay hầu hết các cổ phiếu ngành ờ, phân bón hay là cảng biển ờ, phân bón hay là hóa chất bị bán rất là mạnh đấy là cái tín hiệu chung của cả ngành ấy. thì nên quan tâm và ngay có những cổ phiếu ngành này thì trên hồi phục ngày mai thì nên lựa những thời điểm hồi phục mình giảm cái tỷ trọng mình cho nó an toàn là mình chốt được mức giá cao còn nay các phiếu ngành dầu khí thì cũng khá tích cực giá dầu và giá khí ở trên thị trường quốc tế trong các phiên gần đây vẫn tăng rất là tốt gas hôm nay nó vượt đỉnh cũng chưa dứt khoát đâu tại vì cá du thấy là nó vượt 116 trong phiên và nó bị dội lại cuối phiên cũng tương đối nhiều mặc dù đóng đến vẫn là tốt ấy, nhưng mà nó chưa thể hiện cái trạng thái vượt hẳn đâu thì uh, quan điểm của du thì vẫn có thể chốt một nửa và một nửa để mình phiêu lưu tiếp nếu phiên ngày mai nó tiếp tục đi lên một nến xanh nữa thì nó sẽ còn confirm cái trạng thái nó vượt đỉnh và lúc đấy mọi người có thể giữ để mơ mộng những cái giá cao hơn hẳn ví dụ như 130 chẳng hạn nó hiện tại nếu mà vượt qua cái mốc 116 nó sẽ không còn kháng cự trên phía trước nữa còn uh, phiên nay nó chưa vượt dứt khoát lắm và nếu mà mọi người chốt một nửa thì cũng hợp lý thôi còn giữ một nửa thì mình phiêu lưu tiếp những trạng thái như uh, PVS thì hôm nay nó chưa dứt khoát nó cũng chưa vượt đỉnh mặc dù là cái hiệu ứng của cả ngành dầu khí rất là mạnh quan điểm của du thì vẫn thiên về hướng chốt lời đó cổ phiếu này đó. mình tránh uh, hưng phấn quá theo nhóm ngành thì vì ờ, nhóm ngành dầu khí nó hơi bấp bênh theo giá commodity khi nó biến động nó sẽ khó lường như trường hợp của BSR thì nó vững hơn nó đã vượt hẳn đỉnh và nó có retest đàng hoàng rồi nó đã đi lên nhưng mà cái kỳ vọng của nó về mặt mô hình thì cái dung nghĩ là nó cùng 25 26 nó sẽ phù hợp có lẽ nó sẽ phù hợp thôi thì nhìn chung thì mọi thứ nó đang tích cực và các cổ phiếu trong cùng nhóm ngành thì nó đang phân hóa để đi lên Thật ra là cái việc chọn cổ phiếu thì nó quan trọng hơn là cái việc mà mình cố người đoán thị trường còn cái triển vọng chung thị trường thì kẻ khó đoán thì nó vẫn là tích cực Để chúng ta nhìn một cái đích tới thôi còn cách đi của nó chúng ta sẽ sẽ khó khó để phán đoán hết được tại vì cái diễn biến của nó sẽ thất thường từng phiên ấy. nhưng mà cái đích đích đến thì nó vẫn đang là một cái đích rất là tích cực cái sự luân chuyển của dòng tiền và thay nhau dẫn dắt thì nó vẫn đang đang rất là tích cực các nhóm ngành phân hóa ra là cá du thế là môi trường hiện tại nó vẫn đang rất là tích cực cho mọi người ờ, lựa chọn cổ phiếu đi chết đinh thôi chưa có gì tiêu cực cả chẳng qua là chúng ta sẽ phải lựa chọn kỹ cổ phiếu và chúng ta sẽ buộc phải loại bỏ những cổ phiếu nào mà nó hết cái động lực tăng giá trong ngắn hạn và chúng ta giữ lại những cổ phiếu mà nó còn động lực hoặc là mua mới những cổ phiếu nó mới vượt đỉnh đi lên ấy. thì bao giờ những cổ phiếu mạnh nó cũng xem sẽ đem lại lợi nhuận tốt hơn cho chúng ta còn những cổ phiếu mà nó đuối sức rồi ví dụ như hôm nay những cổ phiếu mà ngành thế lắm đấy có nhiều cổ phiếu đuối sức rồi hai phiên đối sức liên tiếp rồi thì nó cũng là một tín hiệu nó hơi tiêu cực như uh, ờ, ờ, Lycosi này, Hòa Bình hay là bất động sản công nghiệp như Kinh Bắc bị hai phiên giảm liên tiếp khối lượng cũng tương đối rồi thì có thể phải chất nhắc, cân nhắc những cái cái việc mà giảm tỷ trọng những cái cổ phiếu này để chúng ta hạn chế cái rủi ro và nên giữ lại những cổ phiếu mà đang đang còn trạng thái mạnh ờ, xin phép uh, dành thời gian cho phần hỏi đáp Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du ờ, về những chia sẻ của anh về thị trường ờ, cũng như là các nhóm cổ phiếu ờ, tiêu biểu trong phiên giao dịch hôm nay. À, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào phần Q&A. Các chuyên gia hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị về cổ phiếu. Thì anh chị có thể để lại câu hỏi trong phần chat. Thì các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ. Thì ừ, đầu tiên về câu hỏi có một anh chị muốn hỏi về cổ phiếu triển vọng cổ phiếu PLX ạ điểm mua và target uh, cho cổ phiếu này ạ? Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? PLX thực sự thực ra cái trạng thái của nhiều tháng tháng nay từ đầu năm nay nó là trạng thái sideways nó cũng không thực sự có sóng nữa. và trong vài năm, năm qua thì PLX thì nó bị cái cái áp lực về bán cổ phiếu quỹ thực ra là giá nó cũng không không giảm mạnh nó có cái sự nâng đỡ của giá nhưng mà nó cũng khiến cho giá nó không tăng mạnh được và nếu như nhìn kế theo cái triển vọng kinh doanh của Felix từ năm ngoái năm nay thì ờ, đâu đó nó vẫn bị ờ, ảnh ảnh hưởng bởi dịch tương đối cái lợi nhuận của nó năm ngoái du nhớ là doanh thu nhận nó bị sụt tương đối nhiều do giãn cách thì năm nay nó vẫn bị ờ, ảnh hưởng ấy. Thế ra cái động lực đi lên của giá hiện tại nó hơi khó nếu mà chúng ta nhìn cả mặt cửa cái cạnh cơ bản nên nó không có động lực tăng trưởng trong ngắn hạn để mà giá đi lên nên nếu mà nhìn báo cáo kết quả kinh doanh của PLX năm ngoái chúng ta thấy là cái kết quả nó bị ảnh hưởng rất là nặng bởi dịch doanh thu thì trước đây đang 180 190 nghìn tỷ thì năm ngoái còn 124 nghìn thôi là giảm khoảng 70 nghìn tỷ với lợi nhuận thì uh, các năm trước 3 4 nghìn tỷ thì năm ngoái còn có nghìn tỷ thôi năm nay hai quý thì cũng đang tích cực nhưng mà với cái tình hình giãn cách trong quý 3 thì cái dụ không biết là cái kết quả kinh doanh của Felix nó bị ảnh hưởng nhiều hay không thì uh, để đợi kết quả quý ba thôi nhưng rõ ràng rằng doanh nghiệp này thì nếu mà xét về cái kết quả kinh doanh sau các năm trước nó đang đang đuối quá đang đang bị ảnh hưởng bởi dịch ấy, thì thì kỳ vọng nó có cái câu chuyện gì đấy lên mạnh mẽ thì hơi khó mặc dù là giá dầu tăng thì nó là cái lợi thế cho những cái doanh nghiệp mà có cái tồn kho nhưng mà hiện tại thấy cái phản ứng của Felix nó không thực sự mạnh cái diễn biến trong thời gian qua đâu đó tăng khoảng 10 phần trăm trong trong khoảng tháng qua thôi nó cũng không thực sự mạnh mẽ lắm mặc dù đấy là cái đã có sự ủng hộ rất mạnh của nhóm ngành dầu khí rồi có sự hiệu ứng cả về giá dầu lẫn cái tâm lý của cả ngành đi lên cái dũng là rất khó chứ định nếu mà nhìn thấy mô hình của Felix trong vòng từ 2020 nay thì khi nào nó phải vượt cái giá cao nhất trong vòng hơn một năm qua là vùng 58 bắt đầu mới có cái kỳ vọng là nó có một cái gì đính mới về mặt cơ bản hoặc là cái câu chuyện thì mới nó nó bứt phá còn nếu không thì nó vẫn là sideways thôi và nó rất khó chết đinh trong cái biên độ nó rất hẹp như này đâu đó có khoảng hơn 10 sóng lên mà và lại xuống trả lại hết giá dung thì nó sẽ không phù hợp cho ngắn hạn nếu trước đây thì nên đợi cái nào nó vượt đến vùng ờ, 58 còn ờ, đầu tư thì cái dung nghĩ là hơi khó nghĩ đối với PLX tại vì chúng ta không dự báo là từ nay năm sau còn bao nhiêu đợt giãn cách nữa và nó còn tác động đến cái việc tiêu thụ xăng dầu nữa hay không thì như năm ngoái năm nay nhiều lần chúng ta đã kỳ vọng trở lại bình thường mới rồi nhưng mà nó vẫn có những đợt giãn cách bất ngờ xảy ra kéo dài như quý ba vừa qua thì cái dung nghĩ là nó cũng đang là cái cổ phiếu mà đang có kết quả kinh doanh hơi tệ và nó đang bị ảnh hưởng khá nặng bởi dịch thì uh, phải đợi khi nào mà những cái thông tin về tiêm vaccine mà nó có độ phủ tốt hơn rất là đến ờ, chắc là quý 1 2022 lúc đấy ta mới kỳ vọng một cái sự ổn định và cái cái rủi ro giãn cách nó sẽ thấp đi thì cái triển vọng của Felix lúc nó sẽ quay trở lại đây vẫn là cổ phiếu mà thuộc dạng đầu ngành trong, nhóm phân phối uh, bán lẻ uh, xăng dầu nhiên liệu thì cái dung nó vẫn tiềm năng thôi mà ngắn hạn thì nó chưa có câu chuyện phải đợi khi nào nó có diễn biến ta quan tâm sau trạng thái của nó trong trong thời gian suốt từ khi lên sàn thì nó cũng rất là khó khó để chết định thì nó lên mà nó lại thường trả lại sâu hơn không phải là trạng thái tăng trưởng trung hạn để chúng ta uh, đeo bám để chúng ta kiếm lợi nhuận được hiện tại thì ta dung nghĩa không lên mục là quay Vâng ạ, xin cảm ơn ờ, câu trả lời của anh Du về cho cổ phiếu Penlex ạ. Thì ở đây anh Bùi Đức Thiện có câu hỏi rằng uh, các chuyên gia có thể gợi ý một số mã cổ phiếu có tín hiệu tích cực trong uh, uh, cuối tháng 10 không ạ? Thì anh Du có cái idea nào có thể chia sẻ một chút với uh, anh Thiện về các cổ phiếu uh, từ giờ trong tuần cuối tháng 10 không ạ? Thực ra cái quan điểm của Du ấy thì ờ, khi mình chọn cổ phiếu thì mình sẽ đánh giá ở hai góc độ. Thứ nhất là cổ phiếu đấy có câu chuyện cơ bản để tăng giá hay không. Chúng ta đảm bảo là chúng ta tránh những cổ phiếu mà nó lợp khởm mà nó không có câu chuyện thực sự nó tăng giá cái thứ hai là chúng ta chọn theo cái cạnh phân tích kỹ thuật là nó vừa phải đảm bảo là câu chuyện cơ bản nó tích cực mà vừa phải đảm bảo là đồ thị nó cũng đang tích cực đúng không ạ tại vì nếu chúng ta nghĩ cơ bản nó tích cực mà đồ thị nó không tích cực thì rõ ràng có thể là chúng ta đang suy nghĩ sai chúng ta đang phán đoán sai phân tích sai hoặc nó chưa đúng thời điểm thế nên là thường cái quan điểm của du thì bao giờ mình cũng chọn một cổ phiếu là nó đảm bảo hai yếu tố nhất là cơ bản là có chuyện đi lên nó tăng trưởng thứ hai là kỹ thuật nó đẹp nó đang đi lên thì uh, như thế thì mọi người hiểu là chúng ta chọn thứ nhất là những cái cổ phiếu nó đang vượt đỉnh đi lên là quan điểm mà du vẫn thích nhất là những cổ phiếu mà nó không có đỉnh phía trước tại vì nó không có cái giới hạn nào và nó không còn ai thua lỗ cả tất cả những người đang nắm giữ nó 6 tháng qua 3 tháng qua một năm qua hay 10 năm qua đều có lại tức là nó không bị cái giới hạn trong đầu về cái việc mà có người lỗ phải cắt lỗ và cái khoảng tăng giá nó rất là mở rộng thì không, không có ai lỗ đâm ra là cái người cầm cổ phiếu người ta không áp lực người ta hoàn toàn có thể mơ mộng đến những mức giá cao hơn trường hợp này nó rất là nhiều nhất là những cổ phiếu bất động sản tầm trung TG này, nhà Từ Liêm này đúng không ạ hay là Hà Đô nó đều là trạng thái vượt đỉnh mà nó đang ờ, có những cổ phiếu như vượt đỉnh nó vươn xa rồi thì nó sẽ có lựa chọn nhưng có những cổ phiếu nó mới vượt đỉnh mà nó đang đi tắt lại nhưng hoàn toàn có thể mạo hiểm được đích thì nó lùi vùng ba quanh 37 thì có thể cân nhắc 36 đến 37 thì đấy là cái cơ hội rất tốt để mua thì nó đã vượt rất là đẹp nhà từ liêm đang vùng sideways thì hoàn toàn có thể được Candin House thì nó đã qua cái vùng vần đỉnh của nó sideways nó đang đi lên rồi mua nó hơi đuổi một chút nhưng nhìn chung nó vẫn là rất là đẹp hướng nó đang đi lên thôi cả như Nam Long đấy Nam Long thì cứ, nó cũng là vượt đỉnh rồi và nó cứ điều chỉnh lại bây giờ cái hỗ trợ nó sẽ là cái vùng 4 46 ờ, ấy, thì nó cứ điều chỉnh lại một hai phiên thì sẽ là cái cơ hội để cân nhắc mua thôi hoặc như chứng khoán hôm nay Dung có trao đổi với anh chị là BSI hay hoặc là VDS là những cái cơ hội nó mới vượt đỉnh như VDS hôm nay nó mới vượt đỉnh thì ngày mai nó có điều chỉnh tí test lại thì hoàn toàn là cái cơ hội để mua đâu. còn ờ, chúng ta tránh những cổ phiếu nó đang đi xuống là một hai những cổ phiếu nó sideways là hai thôi còn cái trạng thái vượt đỉnh nó tương đối nhiều trong trong mấy phiên gần đây thì mọi người cứ chọn những cái trạng thái vượt đỉnh để cân nhắc thôi nhất là mình ờ, chọn ờ, cổ phiếu vượt đỉnh xong mình xem lại câu chuyện cơ bản của doanh nghiệp đấy nó vẫn đảm bảo là cái kết quả cái doanh nó đang cải thiện và cái định giá nó còn hấp dẫn thì chúng ta nó thỏa mãn hai điều kiện đấy thì không có cưới chúng ta không tham gia thì cá du thì thì luôn cố gắng chọn cổ phiếu nó đạt cả hai điều kiện tức là người người theo phân tích cơ bản người ta cũng đánh giá tích cực và người theo kỹ thuật cũng đánh giá tích cực ít khi mình chọn cổ phiếu mà nó có sự trái chiều thế là cái chia sẻ của Dũng Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Thì anh Du đã vừa trao ờ, chia sẻ với anh chị một ờ, một cái tip lựa chọn cổ phiếu khá hay, tức là một cổ phiếu mà tốt thì nó sẽ đảm bảo cả hai yếu tố. Thứ nhất là nó có câu chuyện về mặt ờ, cơ bản cái thứ hai là tín hiệu kỹ thuật tích cực tích cực ở đây tức là cổ phiếu đã vượt vượt đỉnh mọi thời đại khi mà vượt đỉnh cái cổ phiếu đã vượt đỉnh mọi thời đại thì cái áp lực bán có những người cầm hàng nó sẽ sẽ ít và người ta sẽ ưu tiên cái việc người ta nắm giữ hơn à, thì khi anh chị lựa chọn cổ phiếu đặc biệt là trong view ngắn cũng thế mà view dài cũng thế thì anh chị nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó có câu chuyện cơ bản để hỗ trợ cái đà tăng giá và cái thứ hai là cổ phiếu đấy đang có một tín hiệu kỹ thuật tích cực tức là cổ phiếu đang giao dịch ở hoặc hoặc đang giao dịch ở vùng đỉnh hoặc đã vượt qua cái vùng đỉnh đó thì đó là những cái ờ, cái cách anh chị có thể lựa chọn được những cổ phiếu tốt trên thị trường để giao dịch thì tiếp theo ờ, một ờ, anh chị có hỏi về cổ phiếu chiều bán cổ phiếu BVKE anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này đây là một cổ phiếu khá là e. khó giao dịch vâng cổ phiếu này nó phù hợp với đầu tư hơn bởi vì cái thanh khoản nó thấp và nó chủ yếu là là các quỹ tự doanh người ta nắm giữ là chính ban lãnh đạo doanh nghiệp người ta vẫn mua vào nắm giữ và cái kết quả kinh doanh thì theo quan sát của du nó vẫn là tích cực nhưng nó không vừa với chết đinh đâu nếu anh chị mua theo đầu tư thì mình nên đọc báo cáo phân tích ấy, và mình à, hiểu giá trị doanh nghiệp mình mua mình nắm giữ lâu dài còn chết đinh cổ phiếu này nó nó tương đối khó bởi thế là các cái nhịp tăng nó rất là ngắn nó không đủ cái biên lợi nhuận để chúng ta chết đinh đâu như chết đinh mà khi nó rõ ràng mua và khi nó rõ ràng thì bán thì cái lợi nhuận ở đâu đó quanh mức khoảng 5 đến 10 phần trăm các nhịp nó rất là ngắn không có những nhịp nó tăng dài cả chết đinh thì những cổ phiếu này cái anh du thì, thì sẽ không thích chết đinh đâu nhưng mà nếu mà đầu tư thì mọi người thấy nó vẫn đang rất là đẹp hướng trung hạn nó là tăng giá ngắn hạn nó là tăng giá chưa có gì uh, xấu cả và các cái nhịp điều chỉnh nó sau mỗi lần nó tăng giá mạnh hơn có điều người thấy cái cách đi của nó rất là khó vượt đỉnh một hai phiên thì nó lại đi ngang chính là phải đến cả tháng xong rồi nếu mà chán bán thì lại vượt đỉnh nó lại đi lên nó lại đi ngang đúng không ạ thì khi chúng ta muốn muốn mua muốn ờ, đầu tư hay là chết định cổ phiếu nào thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái cái cơ bản nó là một thứ hai là cái cái lịch sử tăng giá nó trong quá khứ để ta hiểu cái tính cách của nó xem chúng ta phù hợp hay không nên đầu tư hay đầu cơ quan trọng là phải lựa chọn cơ hội nó phù hợp với mình chứ không phải là cái cơ hội nào mà mình thấy nó tăng mạnh hay nó giảm mạnh là mình cũng mua đâu cái khó nhất trong còn, ờ, trong đầu tư hay đầu cơ là mình phải chọn được những cái cơ hội mà nó thực sự nó phù hợp với cái cá tính của mình cái, cái mức độ chịu rủi ro của mình và cái số vốn của mình thế nên là dũng nghĩ là cái trường hợp này thì ờ, thì ờ, không biết anh chị hỏi thằng nãy là chiều bán hay chiều mua nếu mà mua thì không nên bởi vì nếu mà chết định không này vì nó rất khó chết định còn nếu mà muốn bán hay không thì mình phải ờ, hỏi lại chính bản thân là mình đã mua để đầu tư hay để để đầu cơ nếu mua đầu cơ thì nên bán ngay lập tức thì vì nó không phù hợp nên chọn cơ hội khác tại vì các cổ phiếu này thì có có chết định cả tháng nó không đem lại hiệu quả đâu còn nếu mà đầu tư thì nó sẽ đem lại quả đầu tư 6 tháng một năm hai năm hay 5 năm thì cái nó sẽ đem lại cái hiệu quả nó xứng đáng còn bằng đinh thì không nên vâng cảm ơn anh du ạ thì anh du vừa cho vừa chia sẻ một cái rất hay là trước khi anh chị mua vào một cổ phiếu thì mình cần làm rõ với bản thân mình trước là mình mua cổ phiếu này theo để đầu tư hay đầu cơ và khi mà mình đã lựa chọn cổ phiếu ờ, mà giao dịch trong ngắn hạn ấy, thì chúng ta cũng nên ờ, quan tâm đến cái lịch sử cái diễn biến giá của cổ phiếu để chúng ta xem mà nó có phù hợp cho cái hoạt động giao dịch trong ngắn hạn hay không à, còn đối với cổ phiếu BVKE này thì anh Du cũng cho chia sẻ quan điểm rất rõ ràng nếu mà anh chị mà giao dịch ngắn hạn ấy, Ờ, đầu cơ ngắn hạn ấy, thì chúng ta nên cân nhắc chúng ta bán ra và nếu mà anh chị đầu tư thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này vì cổ phiếu này nó dù sao nó vẫn phù hợp cho cái view ờ, đầu tư hơn tiếp theo thì có một ờ, anh chị có hỏi về cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu TVD ạ anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ TVD à T, T nhỉ than như cổ phiếu than, vàng danh à vâng ờ, cái này ra là nắm giữ thì, thì hơi rủi ro đấy vì cái quá trình tăng rồi nó rất là nóng và cổ phiếu ờ, nó cũng đang có dấu hiệu thoái trào khoảng cả tháng nay rồi có lúc đó hai ba cái đỉnh nó chạm lên đến vùng ờ, hai 21 năm nó bị xuống đấy. Dung nghĩ cổ phiếu này thì nếu mà chết đinh ngắn hạn thì ờ, không nên giữ cái rủi ro nó bị suất nó có thể vỡ cái vùng này đi xuống tương cao ấy. nếu mà chúng ta nhìn theo cái cái cách nó giao dịch trong khoảng tháng qua nó hơi tiêu cực các cái đỉnh dội lên thì nó bị bán rất là nhanh và nó không có cái xác suất vượt đỉnh nữa tại vì cái cái phiên mà tốt nhất để vượt đỉnh là cái phiên ngày 4 tháng 10 lực rất là mạnh mua rất là tốt và vẫn bị à, rơi ngược và lại và về phải cắt lỗ cho thấy là cái việc mua này có vẻ là cái đám đông hào hứng mua chứ không phải là một cái cái cá nhân lớn vì thường nếu cá nhân lớn mua cái này thì rất khó để người ta chấp nhận cái cú trượt như này thường nó sẽ tích cực sau thứ ba có điểm của du với cổ phiếu này thì không nếu mua mới thì không nên chết đinh vì cái nhóm ngành à, than nói chung thì nó cũng cũng có hiệu chứng này rồi béo là cổ phiếu khởi nguồn cho những cổ phiếu ngành than và nếu một người đọc các cái báo cáo ờ, phân tích của các bên về ngành than có được hưởng lợi do giá than tăng hay không người sẽ thấy là nó không được hưởng lợi đâu bản chất cái than đang tăng giá than các doanh nghiệp sản xuất nó khác nhau chưa kể là cái rào cản về xuất khẩu thì bài báo đấy nó các bài báo nói rất là rõ về cái việc mà mà các cổ phiếu ngành than được hưởng lợi hay không thì cái dung là cái việc tăng thời gian qua nó mang tính đầu cơ là chính thôi mặt về cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này đâu và cái ờ, cái diễn biến của cổ phiếu trong một tháng qua nó đang theo hướng tiêu cực và cái xác suất nó nó rơi tiếp là cái xuống là tương đối cao là cái xác suất vỡ cái hỗ trợ 15 chấm x này. có thể là một vài phiên tới nó sẽ dần dần nó, nó tiến đến có thể có xác suất vỡ và nếu như nhìn theo các chỉ báo kỹ thuật thì nó không có tín hiệu nó tích cực cả để mình kỳ vọng nó có sự đảo chiều ấy. thì quan điểm của du thì ờ, nên mua mới còn nếu như chết đinh đang có thì nên bán và lần sau nếu mình chết đinh thì tốt nhất là mình ờ, mình nên có cái ngưỡng cắt lỗ nhất là nó thoái lui bao nhiêu phần trăm thì mình cắt càng sớm càng tốt để mình ờ, nhất là tránh thiệt hại thứ hai là mình có tiền mình ờ, chuyển sang các cơ hội khác ấy. thì thị trường đầu cơ thì khi các cơ hội nó đã thoái lui rồi thì rất khó để kiếm được tiền và mình bắt buộc phải chuyển sang những cái cơ hội mới dòng tiền nó đang tập trung vào đấy chỗ nào nó sôi động để kiếm được tiền thì trường hợp này các anh dung nghĩ là nên nên mua là một thứ hai nếu mà có thì có thể cân nhắc việc bán cái diễn biến hiện nay nó cho thấy là, là cái lượng cung thoát ra đang rất là quyết liệt Vâng ạ, cảm ơn những cái quan điểm rất là rõ ràng của anh Du về mã cổ phiếu TVD. Thì anh chị có thể thấy rằng cái cổ phiếu TVD như đúng như anh Du vừa chia sẻ, chúng ta thấy là đợt này nó biến động trong ngắn hạn, biến động khá là lớn thì nó hàm chứa những cái rủi ro ở thời điểm hiện tại. À, tiếp theo anh à, Quốc Thanh Nguyễn ạ, thì có hỏi về cổ phiếu à, hai cổ phiếu về nhóm hóa chất là DGC và DRC ạ. Anh Dũng có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? DGC thì theo quan điểm của Du thì cái xác suất ờ, tạo đỉnh nó là tương đối cao là cái đỉnh ờ, vùng 178 thì vì sao thì vì cái phiên đấy là một cái phiên nếu mà nhìn thêm nến nó rất là xấu mới thấy là cái nến nến này người ta gọi là nến ờ, BX engulfing tức là nến bao phủ và nhấn chìm cái nến mà nó cao hơn nến phiên trước và nó cũng ngập sâu nến phiên trước phiên tăng trần và, và về giảm sàn với khối lượng nó rất là lớn cao nhất trong vòng trong nhiều tháng qua nó chỉ thua cái phiên ngày 23 tháng 7 2021 cho thấy là ai đấy chốt lời rất là quyết liệt và cái diễn biến cổ phiếu từ sau phiên đấy đến nay thì nó là cái trạng thái ờ, đang cố hồi lên thôi mà cái động lực thì vượt đỉnh thì nó cũng không rõ rệt và nếu mà trong trường, trường hợp tích cực nhất ấy, thì có thể là, là nó sẽ sideways thôi còn cái xác suất nó điều chỉnh là tương đối cao thì vì cổ phiếu này đã tăng rất là dựng rồi trước đây cái trạng thái của cổ phiếu thì nó tăng ờ, thoải hơn thì nó đỡ áp lực mà nó bị thoái lui sâu nhưng mà người thấy cái cú tăng từ tháng 7 đến nay là cái cú tăng cái, cái góc nghiêng nó dựng ngắn hẳn là góc nghiêng đó khoảng 45 độ trở lên còn nếu từ tính từ tháng 9 đến đến lúc nó tạo đỉnh thì cái góc nghiêng nó phải đến 70 độ góc nghiêng như thế với một, một có tính chất cơ bản thì xác suất nó nó điều chỉnh là tương đối cao à, cái xu thế là cổ phiếu này nó bám cái đường MA 60 ờ, mọi người nhìn cái đường xanh nước biển ấy. thì uh, nhiều lần nó điều chỉnh ở đấy nó đều tạo những cái đáy trung hạn là nó đi lên đáy ngắn và đáy trung hạn đấy là nó khá tốt thì ờ, nếu mà muốn mua cổ phiếu này chắc có lẽ sẽ quan sát cái đường MA 60 này tiếp tục nó nó sẽ tiếp diễn trong thời gian tới thì thường cổ phiếu nó, nó sẽ có xác suất nó sẽ điều chỉnh ờ, hơi hơi thoải xuống và cái đường MA 60 nó sẽ tiến dần lên thì ờ, đâu đó sẽ gặp nhau ở quanh vùng 140 đấy phải quan sát nếu mà nó tiếp tục giữ được trên MA 60 và nó không bị vỡ thì có thể cân nhắc các cơ hội mua mới thì cái triển vọng uh, chung về hạn của phiếu này vẫn rất là tích cực nó đã tăng giá rất là miệt mài từ năm ngoái năm nay rồi tăng giá đâu đó mất uh, tăng khoảng 10 lần đúng không ạ hơn 10 lần rất là khỏe còn ngắn hạn thì nó không thể chết định được rất là đừng mua mực vì cái rủi ro nó vẫn còn nguyên và cái xác suất nó có thể nó nó điều chỉnh thì nó nó tích lũy lại vùng MA 60 thì nó tạo một sóng tăng mới nó sẽ mất thời gian vì cái khoảng cách nó còn tương đối dài nếu mà nhìn như này thì cách đâu đó có thể kéo dài vài ba tuần lấy ít ra là mình cũng bên bảo hiểm lúc này nếu có thì có thể cân nhắc việc uh, chốt lời được thì cái du thấy là cổ phiếu này nó đã tăng nóng và hầu hết là mọi người đều có lãi thôi trừ ừ, cái người mua ở trên đỉnh thì thôi còn hầu hết là vẫn đang có lãi không vấn đề gì cả cái sắc sắc sideways thì mình nên nên chuyển tiền sang những cái cơ hội khác hoặc là mình chờ đợi tránh cái rủi ro mà mình bị động mai nó quấn xuống vài ba phiên mình hoảng loạn bán khi để bán đúng đáy thì tốt nhất là đợi và đấy mình quan sát sao. trường hợp của DRC thì nó rõ ràng hơn trường của DRC thì ờ, cái trạng thái tạo đỉnh của nó xuất phát từ ờ, tháng 9 thôi và cái mô hình ngắn hạn thì nó hơi giống cái mô hình vai đầu vai chưa hoàn hảo lắm nhưng mà cũng tương đối giống người thấy nó có một cái phần đỉnh ở giữa phần đầu này cái vai bên trái đây. vai bên trái nó kết thúc ở vùng 35 ờ, 36 thì cái vai bên phải nó hình thành trong vài tuần qua nó kết thúc ở quanh 35 và cái tin kết quả kinh doanh quý 3 của DLC ra ngày hôm qua thì cá du đọc thấy là tiêu cực thì nó bị ảnh hưởng bởi cả cái giá đầu vào tăng lẫn cả cái giá ờ, vận tải biển nó tăng ấy. Và cái cái đấy là cái hơi bất ngờ thì quý 2 thì nó cũng ảnh hưởng nhiều còn uh, xét về mô hình kỹ thuật thì nó nó hợp lý để bước vào điều chỉnh rồi thì uh, ngoài thông tin cơ bản thì nhìn thấy mô hình thì nó có xác suất là vai đầu vai và giả sử cái mô hình thì nếu mà nó nó xảy ra thì uh, hoàn toàn có thể cổ phiếu nó sẽ thoái lui về cái phần mà nó đã xuất phát ấy, tức là nó tương ứng là phần bên tay trái nó xuất phát ấy, thì nó có thể có cái cái rủi ro nó sẽ quay lại vùng tầm 26 đến 27 tích lũy lại còn nếu mà nhìn ờ, một cách tích cực hơn chúng ta không quá tiêu cực thì nó vẫn còn cái kênh giá trung hạn ấy, cái kênh giá giúp cổ phiếu này tăng giá suốt từ tháng 7 năm ngoái nay thì nó chưa có tệ đâu nếu mà nhìn được kênh giá này thì ờ, cái hỗ trợ nó sẽ quay kênh vùng 30 là nó tương ứng với các mức giá giảm trong một tháng qua thì đã giúp nếu mà cổ phiếu này mua mới thì không nên mình phải đợi cái phản ứng của 30 là một nếu mà nó giữ được và nó phản ứng bằng những cái nền tích cực khối lượng lớn ấy, nó cho thấy là cổ phiếu này vẫn giữ cái trend trung à, trung hạn và ngắn hạn tăng tiếp ấy. thì uh, bên mình nên mua còn uh, hiện tại thì không nên mua tại vì thứ nhất là để nhìn ngắn trong tháng này thôi ta thấy là các cái đỉnh sau đang thấp hơn đỉnh trước rồi nó có thể có có xuất xuất đáy sau tư đấy trước còn cái mô hình ba đầu vai nó vẫn còn nguyên và nó vẫn có cái cái rủi ro nó có thể thoái lui về vùng 26 vùng đầu tư thì đợt giảm này sẽ là cái cơ hội rất tốt để cổ phiếu DRC cái ảnh hưởng trong quý 3 này nó sẽ chỉ làm doanh nghiệp chứng lại một chút thôi tại vì nếu mà xét kết quả 9 tháng hay là cái triển vọng dài hơi hơn thì nó vẫn tích cực thôi còn ngắn hạn thì cái xu thế nó hơi tiêu cực một chút và mọi người nên đợi hoặc là vùng 30 à, để mình cân nhắc hoặc là trong trường hợp nó vỡ vùng 30 phải đợi ở hẳn vùng 26 còn mua lúc này xác suất còn tương đối cao cái rủi ro là tương đối cao và mình cũng không nên mua kẻ đầu tư đầu cơ lúc này thì nên đợi thì hoàn toàn có cái cái cơ hội để mình ờ, mình chọn được cái giá tốt hơn kể cả đầu tư đầu cơ thì nếu mà nó vượt đỉnh thì mình sẽ chấp nhận mua vượt đỉnh còn nếu nó đã điều chỉnh chấp nhận mua những cái hỗ trợ nó cứng hỗ trợ nó mạnh thì, thì tránh những rủi ro nếu mua lúc mua chơi bơi này mà đang đà xuống nhất là hôm nay bán rất là quyết liệt sau tin ba bất ngờ ra nên ờ, đợi Vâng ạ, cảm ơn anh Du về chia sẻ về hai cổ phiếu ờ, của nhóm hóa chất à, bên cạnh đó thì anh có hỏi thêm về cổ phiếu ờ, nhà Đà Nẵng và Masan ạ anh chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này đúng không ạ Nhà Đà Nẵng thì ờ, nó qua một cái giai đoạn tăng tốt rồi à? tức là những cái nhịp sóng tăng trước thì nó tăng rất là mạnh còn các nhịp gần đây các anh chị thấy là nó yếu dần à. nếu mà tính các cái nhịp tăng từ tháng 8 đến nay thì các nhịp tăng rất là ngắn và nó đang theo hướng là là yếu tức là giảm nhiều hơn là tăng ta nhìn là các cái đỉnh sau nó vẫn đang yếu yếu hơn đỉnh trước đang thấp dần xuống khối lượng bán ra mấy phiên hôm nay nó rất là quyết liệt cổ phiếu này cũng rất lạ là nó không không theo tăng theo các phiếu ờ, bất động sản tầm trung khác mà lại đi ngược nên cái dung nghĩ là nếu mà chết đinh thì rõ ràng nó chưa có gì để chết đinh rồi vì uh, xu hướng của nó ngắn hạn nó hơi tiêu cực và nó cũng chưa có điểm mua mới trong khi nó đang đi ngược cả nhóm ngành ngược cả thị trường ấy. cái trạng thái nó hơi tiêu cực mua mới thì cái dung nghĩ là không nên có thể đợi ở những cái vùng hỗ trợ gần đây nhất của nó, ví dụ cái vùng hỗ trợ gần đây nhất của nó trong vài tháng qua nó cứ chạm về nó bật lên đấy vùng quanh 19 ấy. quan sát đợi đấy hoặc là kinh nhẫn hơn là nếu mà trong trường hợp mình nghĩ đến một cái cú mà nó thoái lui sâu thì phải đợi cái ngưỡng ở cái đường kênh giá trung hạn của nó đâu đó quanh 18 để cân nhắc còn hiện tại mua vào thì xác suất lỗ là tương đối cao khó để có lợi nhuận lượng bán các phiên gần đây nó không hề nhỏ tôi thấy là việc bán này không phải của khách hàng nhỏ đâu không phải của khách hàng nhỏ lẻ đâu mà nó có chủ đích kìa, có những cá nhân lớn người ta đã đã tính toán và người ta đang muốn chốt lời cổ phiếu này thì cá Dung sẽ không không nên lao vào mua phiếu này lúc này vì có nhiều cơ hội ngành bất động sản đã đang tích cực hơn và mình ờ, nên kiên nhẫn đợi khi mà nó nó về các cái hỗ trợ cứng các cái đợt sóng trước nó về những hỗ trợ cứng nó bật lên rất là tốt biến đợi cổ phiếu này có vẻ nó cũng phù hợp với lại cái việc mà mà mua hỗ trợ hơn là mua vượt đỉnh vì người thấy là những lần mua vượt đỉnh thì nó không không sự tốt lắm đợt tháng 3 vượt đỉnh của tháng 1 thì sau đấy nó cũng rơi ngược lại cú mà vượt đỉnh ở đây nhất là cú tháng 8 và vượt đỉnh vào tháng 1 với tháng 3 nó chỉ tăng đâu đó một vài phiên nó lộn ngược lại rất là nhanh Đúng không? hơi khó chết đinh khó chết đinh là phải chết đinh theo kiểu mua hỗ trợ mua cao được cổ phiếu nào linh ơi À, massage anh ạ à, massage này massage vâng trạng thái massage hay trạng thái dây giới di động thì dung có trao đổi với anh chị trước ấy là quan điểm của du thì thấy cái xác suất của nó là tương đối là, là rủi ro trong ngắn hạn là nó có xác suất hai đỉnh và nó đang đang có chốt lời các phiên gần đây người thấy là cái khối lượng bán nó rất là quyết liệt khối lượng bán nó rất là đều tay các phiên tăng thì khối lượng rất là nhỏ thì nó cho thấy là nhiều người đang thiên về hướng bán hay là mua tức là cái việc ờ, canh bán của ai đấy đang rất là quyết liệt ta đang chốt lời thì ờ, cái dung chưa nên mua và đến như mua thì ờ, với cổ phiếu này cái cái điểm mua tốt nhất là khi nó vượt đỉnh thôi vì nó cách không quá xa đỉnh nó khi nào nó vượt đỉnh thì mình có thể cân nhắc để chiến định được còn nó đang ở cái trạng thái mà nó chạm đến đỉnh mà nó giật ngược lại từ cái, cái diễn biến khoảng một tuần qua nó tiêu cực thế này thì uh, tốt nhất là nên đợi còn nếu có thì chốt lời thôi thì cái, cái rủi ro nó có thể về cái vùng kinh giá dưới nó là tương đối cao tức kể nó còn có thể có những cái thoái lui nó sâu hơn thì thực tế mà nói thì massage từ năm ngoái đến năm nay tính tháng 10 năm ngoái năm nay tăng tương đối nóng rồi tăng khoảng gần 3 lần với những cái cái kỳ vọng của doanh nghiệp thì như thế nó cũng phản ánh tương đối rồi đấy cái kết quả kinh doanh thì nó chưa thực sự như kỳ vọng và cái định giá hiện tại nó không hề rẻ theo góc nhìn thường đâu nó mang tính ờ, kỳ vọng tương lai nhiều hơn còn nếu anh chị nhìn cái định giá của massage so mặt bằng chung thị trường nó không phải định giá mà nó nó rẻ theo đám đông cái cá nhân đó thì mình dễ quyết định đó nó vẫn mang cái tính là là mua và trả giá ở tương lai rất là xa người ta cái định giá P đâu đó khoảng 79 lần đúng không ạ PB khoảng 8 lần là một cái ờ, mức định giá nếu mà doanh nghiệp nó tăng trưởng như kỳ vọng thì, thì nó rất là nó rất là hấp dẫn để mua thôi nhưng mà nếu mà doanh nghiệp nó không tăng trưởng như kỳ vọng mà nó chỉ cần đi ngang như hiện tại vài năm với cái PE này thì nó thành rất là đắt là cái rủi ro với khách hàng cá nhân cái chế định cổ phiếu này ở cái vùng giá hiện tại thì là rủi ro đang lớn hơn cơ hội mình nên về hướng ờ, nếu có thì nên chốt lời thôi nếu nó tăng tương đối nhiều rồi. và nó không không cải thiện quá mạnh kết quả kinh doanh để bù đắp cho cái phần tăng giá đấy thế giới động nó tích cực hơn và nó cũng tương đối giống massage ấy, thì nó cũng xem xem mô hình của nhau có lẽ cũng thiên hướng chốt lời thôi hai cổ phiếu này đấy là cái mô hình khá giống nhau và và ngắn hay trung hạn nó khá giống thiên hướng chốt lời với những ai có có massage hoặc là ai có giấy động Vâng ạ, cảm ơn anh Du về ờ, chia sẻ về hai cổ phiếu uh, nhà Đà Nẵng và Mắc ờ, anh Trịnh Văn Mạnh thì có hỏi về nhận định cổ phiếu Kinh Bắc ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này. Cổ phiếu này gần đây hai phiên gần đây bị chốt khá khá mạnh. Bắc thì từ tuần trước thì mình cũng nhìn thấy Kinh Bắc và cũng thấy là hơi quan ngại một chút rồi vì thường những cổ phiếu mà có cái cơ hội vượt đỉnh mà nó, nó 10 10 mà nó không tận dụng được nó vượt mà nó cứ lùi dần khi thị trường nó tốt lên thì thì cũng hơi hơi đáng ngờ một chút tại vì nếu mà là một cổ phiếu mạnh thì lẽ ra nó phải vượt đỉnh từ tuần trước rồi à? đúng không ạ nó là cái trạng thái mạnh hơn thị trường ở cái giai đoạn à, tháng 8 tháng 9 nó mạnh hơn hẳn thị trường rất lạ là trong vài tuần qua thì khi thị trường tiếp tục đi lên thì cổ phiếu này hoặc đi ngang ấy. rất nhiều cổ phiếu bất động sản khác nó vượt đỉnh rồi à, bất động sản công nghiệp ví dụ như SSC nó vượt đỉnh rất là xa rồi cưới những cổ phiếu mạnh như Kinh Bắc nó vượt đỉnh đúng không SSC nó đã vượt đỉnh và nó vươn xa hai tuần nay rồi thì trạng thái Kinh Bắc tự nhiên nó lùi lại cách đây khoảng khá kinh bắc rất là mạnh và và rất nhiều cái ờ, cái hoạt động mua kinh bắc nó diễn ra thì các du thấy là cái trạng thái mà hai phiên ờ, đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp rồi và khối lượng lại không hề nhỏ hai phiên thì mỗi phiên 20 triệu thì thực sự đáng ngại nếu chỉ giảm phiên ngày hôm trước và rút chân thì nó cũng không đáng ngại nhưng lại thêm phiên giảm ngày hôm nay với khối lượng nó cũng tương đối lớn thì uh, cái dung nghĩa cổ phiếu này thì nên canh để bán không là cái cái xác suất nó bị thoái lui là cao cái rủi ro hai đỉnh lớn thì nó nó đang rất là rất là lớn so với cái kỳ vọng ngắn hạn rất là nên bán thôi mình thoát khỏi cái thực cụ khó nghĩ này thì nếu mà nó đi ngang thì ờ, thì vẫn còn hy vọng nó vẫn đi ngang và giữ trên vùng 45 còn nó đã lùi hẳn đến ờ, đến vùng giá hiện tại thì nó hơi tiêu cực một chút nhìn về kênh giá thì hôm nay nó kênh giá nhỏ hôm nay nó hơi hơi vỡ nhẹ một chút ấy, hơi tiêu cực thì có điều dụ nên bán không và uh, hoàn toàn có thể lựa bán phiên ngày mai được ở những hồi chống phiên vì đại trường tích cực ấy. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về những uh, chia sẻ về cổ phiếu Vinh Bắc Ở đây uh, anh chị khách hàng Nông Khánh Huyền thì có hỏi về nhận định về hai cổ phiếu uh, Nam Long và Hòa Bình ạ. Hòa Bình phiên nay nó cũng bị chốt lời khá mạnh thì anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không? Nam Long thì nó rất là tích cực rồi. Nam Long thì uh, thường cái cách chiết định của nó trước đây nó phù hợp với lại mua ở những cái vùng hỗ trợ này sẽ có biên lợi nhuận tốt hơn là mua cái vượt đỉnh. Mua vượt đỉnh hay bị dội lại rất là rất là mệt trong ngắn hạn ấy. nhưng mà mua những cái, cái kênh hỗ trợ nó thì được cái biên lợi nhuận rất là tốt đợt này có lẽ cái nó cũng khỏe hơn hẳn so với nó trước kia ấy. chính bản thân cổ phiếu này trước đây nó không không có những cái nhịp nó tăng nó rõ rệt như như lần này có lẽ là cái cái việc tăng giá chung của những cổ phiếu mid kép của ngành bất động sản nó cũng đẩy những phiếu như Nam Long nó có động lực tăng giá và cái quỹ đất của Nam Long hay là cái ờ, kết quả kinh doanh của Nam Long thì vẫn tích cực thôi nhưng nó không có đột biến ấy mặc dù chất lượng ờ, kinh doanh nó rất là tốt chất lượng nhà ở người ta làm rất là tốt và các đối tác nhật cái như thấy là trong nhiều năm qua họ cũng thích nam long hơn là sản phẩm khác thì cổ phiếu này đều có tiếp tục giữ thôi thì nó không không có gì tiêu cực cả triển vọng nó đang đang tích cực trong ngắn hạn cả à, trung hạn cũng tích cực nhưng mà cổ phiếu này sẽ khó chết đinh nếu mà mua đuổi chết đinh thì sẽ sẽ dễ gặp phải những cái lần nó như các lần trước nó vượt đỉnh mà nó chỉ vươn xa cách xa đỉnh khoảng đâu đó khoảng bảy tám phần trăm hay hay bị giật ngược lại nó phù hợp với lại đầu tư nhiều hơn còn đến trading thì, thì thường phải đợi hỗ trợ mua nếu mà mà đã lỡ nhịp mua của nó và muốn mua phải đợi nó, nó test lại cái vùng à, ít nhất là cái vùng đỉnh à, à, sáu năm này sáu này xong nó vượt có những nhịp đi test, tuần đi test này đấy thì mình có thể cân nhắc được còn mua đuổi cả nhân dung thế cổ phiếu năm long không nên mua vì rất nhiều lần mình đã chứng kiến rất nhiều khách hàng mua đuổi cổ phiếu này và bị thiệt hại trong ngắn hạn này. đến khi cắt lỗ thì lại đi lên nếu mà chúng ta không phù hợp với cái cách chế định cổ phiếu chúng ta cũng không, không thể kiếm tiền được từ đó nếu mà nó vẫn đi lên và nó vẫn hoạt động một cách cũ tốt nhất là đợi ở, ở các vùng hỗ trợ để mua khi mà cổ phiếu điều chỉnh hoặc thị trường nó gặp những biến cố nó điều chỉnh thôi còn hiện tại nó phù hợp với những ai có để nắm giữ tiếp thôi cổ phiếu này hiện tại đang rất là đẹp cổ phiếu gì linh nhỉ dạ hòa bình nhỉ à, hòa bình thì bữa nay hơi đuối hòa bình thì uh, cũng giống như linh hay là hay con hay là HHV tức là những cái cổ phiếu mà đã tăng vì ờ, cái kỳ vọng đầu tư công ấy, là những cổ phiếu mà thi công đầu tư công xây dựng cầu đường nó đang bị thoái lui mấy phiên nay thì cá nhân thấy là nó cũng hoàn toàn bình thường thôi vì nếu mà tính ờ, trong nhịp tăng vừa qua thì mức thoái lui hai phiên này nó cũng chưa quá lớn và nó vẫn chưa phá kênh giá đâu thì giả định như là nếu mình chấp nhận ờ, mình đợi khi nào nó phá vỡ kênh giá đâu đó quanh 15 ấy, thì chấp nhận là phải thoát hàng còn uh, hiện tại thì nó nó hơi xấu chút vì nó đã phá vỡ được cái breakout là cái kênh giá giảm trung hạn ấy. xong lại uh, ngược lại nó hơi tiêu cực một chút khối lượng bán hai phiên này cũng rất là lớn không hề nhỏ thì cái cách đơn giản với những trường hợp khó xử như này tốt nhất là mình thực hiện là 50 năm còn mua thì tất nhiên là không nên rồi nó đang đang có hiệu nó xấu nhẹ trở lại và khối lượng bán nó tăng hai cái nến ngày hôm nay hơi tệ vì đóng một cuối phiên sâu nhất và khối lượng nó lại tăng dần theo đà giảm ấy. nó cho thấy là cái cái bên bán người cầm cổ có vẻ đang mất sự kiên nhẫn thì, thì uh, nó cũng chưa gãy hẳn thì nên uh, nếu mà đang có nhiều thì anh chị có thể cân nhắc là mình uh, thực hiện phương án 50 50 tức là mình giảm thì giảm tải một nửa cho mình đỡ áp lực đợi quan sát ở vùng 15 thì nó có thể nó giống như cái đợt tháng tháng 8 ấy nó cũng, cũng điều chỉnh đâu đó một số phiên nó này chứng lại của nó hay tăng hoặc là đợt điều chỉnh gần nhất là tháng 9 này, này nó cũng tương tự nó hiện tại nó cũng chưa quá xấu nếu mà mình xét về cái xu hướng tăng của nó từ tháng 7 đến giờ thì nó chưa phá kênh giá chưa xấu còn diễn biến hai bên này nó hơi tiêu cực thôi cái giúp mua mới thì không nên còn nếu mà cầm nhiều thì cân nhắc 50 50 thôi thì hơi khó nghĩ thì khi nào nó vỡ 15 thì buộc phải bán hết còn nếu như nó về 15 nó giữ được thì mình sẽ đợi thời điểm để gia tăng lại trạng thái thôi không không quá hoảng sợ ở cái trạng thái cổ phiếu này đâu nó cũng chưa xấu hẳn vẫn <coughs> còn cái hỗ trợ quanh vùng 15 nữa thì à, phương án có lẽ là 50 50 thì đôi khi có những cái tình huống thì chúng ta không không thể quyết đoán mua bán nó quyết liệt được thì buộc phải thực hiện phương án 50 50 còn nếu hỏi cái phương án mua thì nó dễ xử lý hơn tức là nhìn trạng thái này thường cá nhân du lịch không định việc mua vì nó đang là trạng thái tiêu cực và nó chưa xấu hẳn còn thì có người cầm cổ phiếu thì sẽ, sẽ hơi khó xử hơn thì mình nghĩ là buộc phải 50 năm vâng ạ cảm ơn anh du ạ ở đây thì có hai anh chị một anh chị thì hỏi về chiều mua mới Hải An còn một anh chị thì hỏi về chiều bán Hải An thì không biết anh Du có thể chia sẻ một chút góc nhìn của anh về cổ phiếu này không ạ thực ra thì không có gì bất ngờ cả Thì ngày nào cũng sẽ có người bán cùng phiếu thôi đúng không ạ có những cổ phiếu thì nó vẫn đỉnh lên và vẫn vẫn có thanh khoản tức là ngày nào cũng có người bán thì mua ngay ở vùng đáy vùng đỉnh thì vẫn luôn người bán người thì <clears throat> quan điểm của du ấy Theo đổi anh chị tuần trước thì à, cá nhân du đánh giá hải an là cái trường hợp mà đang khỏe nhất nhóm ngành này rồi thì cái kết quả kinh doanh của nó cũng cũng hợp lý thôi nó tăng trưởng rất là mạnh và được hưởng lợi từ cái việc mà thiếu hụt container với lại giá cước vận tải biển tăng cao ấy. còn uh, nó phù hợp với lại việc nắm giữ hơn tức là nếu mà đang có thì nên giữ hơn thì vì nó đang ở một cái sắc xuất vượt đỉnh ờ, để liên tiếp nhiều hơn là cái cái rủi ro đi xuống <clears throat> nhưng mà mua mới thì <clears throat> thì cái cái biết lợi nhuận hiện tại nó không thực sự tốt <clears throat> tức là cái vùng tích lũy đây nó rất là ngắn này thời gian tích lũy đâu đó ờ, có khoảng một tháng và nó nó không, nếu mà nó vượt đỉnh thường những cái cái nền tích lũy ngắn này nó vượt đỉnh lên nó sẽ không, không tạo cái biên lợi nhuận lớn đâu mình hôm trước có giả định là, là trong trường nó vượt đỉnh đi lên thì cá nhân mình nghĩ là nó nó sẽ dừng ở đâu đó ở vùng 80 thôi nó giống như cái nhịp tăng trước thôi nó không thực sự dài như những nhịp tăng trước đấy nữa Tức là nếu mà một người nhìn giả định nó vượt đỉnh đi lên và nó lên đến 80 thì một người mua cái vùng 73 74 này cái biên lợi nhuận đâu đó khoảng 6 7 phần trăm nó không không đáng để mạo hiểm còn nếu có thì giữ thì phù hợp hơn vì cái diễn biến của nó trong trong hai tuần qua nó đang là cái hướng mà đang tích cực kể cả nó, nó đi dích rắc nhưng mà nó vẫn là cái hướng mà mua người ta mua nhiều hơn là người ta bán là một thứ hai là những người cầm trong T3, T5, T10 thì vẫn đang có lợi hơn đúng không ạ? Ta thấy là sau T3, T5, T10 thì, thì nó vẫn là tăng là tiền trong tài khoản vẫn được tăng thêm nhờ việc giữ cổ phiếu thì cái dung vẫn giữ thôi còn nếu như mà bán thì có thể đợi nếu mà nó vượt đỉnh ờ, ngày phía ngày mai nó nó tiếp tục ờ, vượt đỉnh và nó nằm trên được cái giá 74 75 thì cái dung nghĩa cái xác suất nó về vùng 80 có thể chốt lời còn ngược lại nếu mà trong trường hợp có vài cái tới mà nó nó không thể vượt được cái vùng 74 mà nó cứ đi ngang của nó bắt đầu nó dội xuống ấy, thì lúc đấy mình cũng phải cân nhắc việc chốt lời tại vì uh, nó cho thấy là cái xác suất hai đỉnh nó bắt đầu nó xuất hiện ấy. nó không thể vượt nổi cái vùng quanh 74 ấy. và hiện tại nó đang 99 phần trăm nó sẽ vượt đỉnh đi tiếp hôm nay nó nó đã vượt trong phiên rồi nhưng mà cuối phiên thì nó lại bị lại lượng nếu hôm nay một khối lượng nó bán lớn ấy mà đến đóng ở đến đỏ thì sẽ là cái cái ờ, quyết định phải bán đấy, tại vì nó sẽ là xác suất hai đỉnh hôm nay khối lượng nó không quá lớn tức là nó không phải là phiên phân phối một người hình dung là cái lượng hàng người đang mua trong vài tuần qua nó tương đối lớn nếu mà là để kéo vào đỉnh thì phân phối thì phiên này sẽ, sẽ phải là phiên mà mà bán khối lượng rất là lớn và nó bị dội về đỏ người ta sẽ bán kẻ bán xuống sàn người ta bán ấy, thì nó sẽ là phiên phân phối mà nó sẽ có rủi ro hai đỉnh ngay lập tức còn hiện tại thì nó vẫn đang thiên về hướng tích cực hơn cái quan điểm của dung thì nó à, vẫn thiên về hướng đi lên thôi tức là nó nó sẽ có sắp xuất đi lên nhiều hơn và nó sẽ tiến đến vùng 80 thì nó phù hợp với với người có giữ để mà chốt lời thôi còn mua mới các dung nghĩa không nên với những trạng thái của kiểu ngành cảng biển hay là phân đạm như đạm của mau đạm của mỹ trước dung trao đổi nó sẽ phù hợp với lại việc mà à, canh uh, kết quả kinh doanh tốt ra để tối ưu quá lợi nhuận thôi còn mua mới nó không còn nhiều cái bên bên kỳ vọng nữa. bảo hiểm vâng ạ cảm ơn anh du Ờ, về chia sẻ cổ phiếu HH ạ. Thì trong chương trình này nếu anh chị nào mà chưa nhận được câu trả lời các chuyên gia thì anh chị có thể để lại cái câu hỏi ở phần ờ, đường link ờ, phần mà link vừa gửi cho anh chị thì các chuyên gia của trung tâm tư vấn đầu tư của VNRX sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị ạ. Và do thời lượng chương trình cũng gần hết ạ thì Linh xin phép sẽ trả lời một câu hỏi cuối trước khi chúng ta kết thúc chương trình ạ. Thì anh Tương Phong có xin nhận định về nhóm cổ phiếu chứng khoán trong đầu quý 4 ạ. Thì anh Du có thể chia sẻ một chút về nhóm này không ạ? nhóm ngành chứng khoán thực ra hiện tại đang là đầu quý 4 rồi mà tháng 10 đang là đầu quý nhóm ngành chứng khoán thì ờ, thực tế thì ờ, chúng ta đừng nếu chúng ta đoạn giai đoạn này trong vài tháng qua thì chúng ta bỏ cái tư duy nhóm ngành thì chúng ta sẽ dễ lựa chọn cơ hội hơn đúng không ạ ví như ngành ngân hàng người thấy là tiên phong banh nó vẫn đi riêng một nó một đường thì nếu chúng ta không bị quá vướng một nhóm ngành ấy, thì chúng ta vẫn mua tiên phong banh được hoặc như là ngành chứng khoán ấy, PSI hoặc là à, dùng việt ấy, là những cổ phiếu mà nó cứ vượt đỉnh đi lên thì thuần về mặt kỹ thuật thì nó vượt đỉnh đi lên nó cho thấy nó một cái kỳ vọng mới à, nó không có kháng cự phía trước ấy. thì chúng ta vẫn mua chưa đinh được còn à, những trạng thái như ờ, bản việt hay là vnd hay SI nó vẫn chưa vượt đỉnh thì nó vẫn là sideways hoặc là là bào mòn thôi thì chưa nên chết đinh nhưng mà nếu mà nhìn thuần trong những cổ phiếu vốn yếu lớn của ngành à, chứng khoán ấy, trong top 4 ấy, thì các anh du thấy là bản Việt là trường hợp mà mà sáng hơn hẳn sáng hơn VND và sáng hơn SI sáng hơn HCM Tức là cái trạng thái của nó tích lũy tích cực hơn hẳn thì, uh, tiền vào phiên này nó cũng có dệt hơn và cái mức thoái lui khi mà thị trường nó bị võng xuống phiên đến cuối phiên ấy, người thấy là cái nến của bản Việt rất là tốt thì ví dụ trường hợp bản Việt thì uh, một vài phiên tới nó vượt cái vùng uh, vùng kháng cự quanh 65 ấy, thì uh, sau đấy thì mình có thể cân nhắc nó điều chỉnh để tham gia được và và lựa theo cổ phiếu thôi còn nhóm ngành hay không thì thực ra cái giai đoạn tăng cùng nhau nó đã qua rồi những gì mà cả ngành được hưởng lợi định giá lại cả ngành ngân hàng cả ngành chứng khoán ấy, thực ra là cái đoạn, đoạn tăng nóng trước nó mang tính là định giá lại thôi thì các năm trước thì nó bị định giá thấp là ngoài cái việc tăng trưởng thì kết quả kinh doanh nó cũng được định giá lại theo mặt bằng chung thì ờ, nó qua giai đoạn ờ, tăng cùng nhau rồi bây giờ các cổ phiếu ngành như phân đạm hay là cảng biển thì không tăng cùng nhau nữa ngân hàng chứng khoán mà bất động sản thế rất nhiều thứ bất động sản thì tên và nhiều bất động sản khác vẫn đi xuống Thế nên là cái dung nghĩ thì ờ, thì nên chọn những cơ hội mà nó mạnh nhất trong ngành về mặt cơ bản và một thứ hai là về mặt kỹ thuật dù dạ. vẫn nghĩ là những cái cơ hội nó vượt đỉnh như dùng Việt này hay là BSD thì mọi người vẫn hoàn toàn có thể có có thể tham gia được được BSD thì nó nó tăng trước một nhịp rồi dùng Việt thì nó mới tăng hoàn toàn có thể mạo hiểm được rồi những trường hợp của visa một vài phiên tới nó vượt đỉnh có thể mạo hiểm và tốt nhất thì trong bối cảnh thị trường nó đang đang diễn biến theo kiểu là rằng co hiện tại tức là nó cứ hào hứng phiên sáng và chiều nó hay bị sụt ý, thì tốt nhất là những phiên vượt đỉnh thì mình cũng đừng quá mua thì trọng lớn quá nên đợi những phiên mà nó điều chỉnh thành công ý, rồi hôm sau ly test lại thoải mái mà mua với cái giá nó nó hợp lý hơn và nó tránh cái rủi ro của đỉnh nó bị fail thì cái dung nghĩ giai đoạn này nên đợi những vượt đỉnh xong test mình mua thì nó hợp lý hơn và, và nên quan sát trường hợp của VCI rồi uh, trong trong mấy phiên tới thì nếu trong top 4 thì PCI sẽ là trường trường hợp có xác suất để cao hơn trong ý VRD còn những trường hợp của SSI HCM thì nhìn nó còn còn xa cái xác suất của đỉnh nó còn thấp so với đỉnh thì nó nó còn phải vận động rất nhiều nữa để nó có cái cơ hội vượt đỉnh thế nên cái quan điểm của du về ngành chứng khoán còn nếu mà nhìn uh, triển vọng thị trường nếu mà ta uh, nghĩ trong đầu cái triển vọng thị trường từ nay đến cuối năm mà lên đến 1525 1530 mà nó thành sự sự thật như cá nhân kỳ vọng trong trong ờ, vài tuần gần đây đưa ra một điểm thì rõ ràng là những cái cơ hội của ngành chứng khoán thì nó cũng sẽ sáng trở lại thôi tại vì uh, nhìn theo cái diễn biến thị trường cái đợt uh, tháng 2 tháng 3 khi mà thị trường chưa vượt được cái đỉnh nghìn hai thì lúc đấy nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng rất là lay lắt nếu mọi người nhớ là các bạn này các cổ phiếu như VD hay hôm nay nó cũng, cũng cũng chưa rõ ràng đâu đến khi thị trường bắt đầu có cái sắp xuất vượt đỉnh và, và vượt được cái đỉnh nghìn hai tức là cái cơ hội cái triển vọng thị trường được mở ra thì bản thân nhóm ngành chứng khoán là nhóm ngành phụ thuộc rất lớn vào cái triển vọng của thị trường nếu mà thị trường đi lên vượt đỉnh thì rõ ràng rằng nó là một triển vọng tích cực thanh khoản lại tăng rồi tự doanh cũng có lãi rồi mua riêng cho vay nhiều hơn thì nó phụ hoàn toàn vào triển vọng thị trường nên nếu chúng ta quan sát cái triển vọng thị trường mà khi thị trường vượt được cái đỉnh 1425 à, ấy, thì rõ ràng lúc đấy cái triển vọng của ngành chứng khoán thì nó sẽ sáng trở lại rất là nhiều còn hiện tại nó đang dưới đỉnh và thanh khoản nó so với tháng trước thì nó vẫn chưa được sự tích cực hơn so với quý quý hai thanh khoản của tháng 9 tháng 10 nó không chỉ có bị sụt nhẹ Anh Du thấy là là nên ờ, nên đợi cái triển vọng thị trường nó tích cực hơn thì những cổ phiếu yếu như thế này HSM nó sẽ <clears throat> nó cũng có cơ hội còn hiện tại thì mọi người cứ tập trung những cái cơ hội nào nó đang ở đỉnh trước tức là những cái gì nó nó phản ánh vào đồ thị nó phản ánh vào thị trường thì nó đã đều được tính toán nó kỳ vọng rồi mình tránh những cơ hội những cái cổ phiếu mà nó bị uh, tác động quá nhiều bởi một vài cá nhân thôi là nó bị uh, ai đấy người ta điều khiển quá mạnh đấy và những cái cổ phiếu nào mà nó thanh khoản đủ lớn có tính thị trường ấy, và nó cứ vượt đỉnh và có cơ bản là support thì mình cứ tham gia vào cơ hội đấy thôi còn không nhất thiết là phải phải đợi ờ, những cơ hội mà nó nó chậm chân hơn thì cái giai đoạn này đến cuối năm sẽ là những giai đoạn mà các cổ phiếu nào nó có gì đặc biệt thì nó sẽ tăng mạnh hơn còn những cổ phiếu nào nó, nó hết câu chuyện là có thể nó nó chứng lại thì với nhiều cổ phiếu thì cái động lực ờ, tăng vốn hay là động lực để mà giữ giá để ờ, để phát hành thêm được ạ thì có thể là nhiều doanh nghiệp người ta phát hành xong nó cũng không còn nhiều cái, cái áp lực để mà phải thúc đẩy giá tăng nữa hoặc là cái kết quả kinh doanh nó đã phản ánh một phần cái, cái kỳ vọng của cổ đông rồi người ta hài lòng rồi người ta bán người ta chưa áp lực để mà mua lại để đẩy giá phiếu lên thì uh, cái dung nghĩ là cứ chọn những cơ hội nó đang tích cực để mình tham gia thôi chế đinh thì thì phải đi theo cái xu hướng của dòng tiền là chính thôi còn cái nào những cổ phiếu mà cá nhân một người yêu thích như VND, NLI, HCM, Visa nó quyết định thì mình lại này tham gia trở lại thôi còn hiện tại nó chưa vượt thì mình đi quan sát tiếp còn những cái cơ hội nào nó vượt thì mình càng tham gia một cái tỷ trọng nó nó nhỏ không được chắc sẽ dừng cái phần thảo luận thị trường ở đây thôi vâng ạ xin cảm ơn anh du À, thì anh chị nào học viên này ờ, trong ờ, chương trình này mà chưa nhận được câu trả lời các chuyên gia thì anh chị có thể để lại câu hỏi ở phần đường link mà Linh vừa gửi trong phần chat ạ. Thì các chuyên gia của Trung tâm Tư đầu Tư sẽ hỗ trợ giải đáp thêm cho anh chị về thị trường ạ cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi ờ, chương trình ngày hôm nay xin cảm ơn Đinh Du đã ờ, tham gia và có những cái chia sẻ rất hữu ích cho nhà đầu tư ờ, và hẹn gặp lại anh chị trong các buổi sắp tới ạ xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ